chào các bạn chào mừng các bạn trở lại với kênh của đất mình Long An nha hôm nay tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách à, cột một bộ thun bằng tay không không sử dụng dụng cụ gì cả để làm sao cho nó chuẩn nhất và chắc chắn nhất đây là một bộ thun mình cột sẵn nha và an toàn bằng tay không nha nha các các bạn không sử dụng mất tiền dụng cụ nào hết các bạn cái quan trọng khi mình cột một bộ thun là cái điểm này các bạn điểm này ha nó sát nó sát và nó đẹp như thế này rất là đều các bạn kéo ra nó sẽ không có bị cái khoảng này nó không có co giãn nhiều nó không không có bị ờ, đứt cái chỗ này ha và không có bị tột thun nha nhiều khi các bạn bán nó hay bị tuột thun tuột cái chỗ mà mình cột á nó tuột vào trong luôn rất là khó chịu ha đang đi bắn ờ, đang đi bắn chim mà thun bị tuột thì rất là bực bội đây bên đây bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để cột bộ thun thật là chắc chắn và chuẩn bạn chuẩn bị cho mình hai cọng thun hai cọng ờ, thun chuyên dụng để cột rồi ờ, thun và da cái này là bắt buộc ha đây này. xỏ vào lỗ đây tay không mình sẽ xỏ như thế này cái cạnh cái góc vuông này góc nhọn các bạn cho vào cho vào cho vào cái lỗ này nó sẽ lú lên một miếng như thế này ha các bạn kéo kéo à, thông qua rồi. khi bạn đã kéo thông qua được như thế này rồi bạn gấp thông lại đây gấp lại gấp cho đều nha nha các bạn gấp đều lại rồi gấp vô bên đây cũng vậy gấp đều luôn kéo ra hai con này ha mình điều chỉnh à, điều chỉnh rồi gấp tung lên một cái lưu ý nữa khi các bạn gấp ha cái phần dư nữa bạn các để ý giả bộ mình lấy cái à, cái mặt cái vị trí da này đi mình làm cái điểm à, mình ghi nhớ cái điểm đó mình gấp thông lên gấp cho nó vừa tới thôi vừa tới à, vừa tới cái mấy miếng da thôi đây à, vừa qua một tí ha qua một khoảng à, ít như như này đây qua một khoảng nhỏ để chia các bạn một chút mình cột bên đây mình cũng làm tương tự ha mình gấp lên mình chừa một khoảng nhỏ là hai bên nó sẽ đều không có bên ờ, nhiều bên ít ha rồi gấp lên khi gấp được như vậy rồi các bạn dùng hai, hai ngón tay các bạn hai cái ờ, cái chỗ hai ngón này là hai tay mà mình cầm da mình bắn á đây cầm cầm vô ha cầm vô như thế này pha này cầm da kéo lên rồi nó sẽ ra một cái khoảng dư ha sử dụng dây ngón giữa bạn kẹp vào kẹp dây vào giữ dây lại ha mình quấn hai vòng rồi sau đó các bạn giữ dây lại kéo lên lỡ lỡ như mà quấn nó có dính vào miếng da các bạn bạn kéo lên thì nó sẽ tụt xuống ha mình chú, chú ý nha các bạn bạn quấn quấn xu hướng bạn quấn ra như thế này ha chứ bạn không quấn quấn quấn vòng vòng vòng bạn quấn hơi ra như thế này quấn sát vào nhưng các bạn quấn hơi ra ha hai vòng nữa kéo lên rồi hai vòng nữa hai kéo lên rồi sáu vòng ha tổng cộng là sáu vòng rồi mình sẽ cột lại bọc xong nha nó sẽ như như này ha đây, này. đây. Rất là chắc chắn ha còn dư mình liềm kéo mình cắt đi đây. cắt bỏ đi đây một bên bên kia mình cũng làm tương tự ha sợ quá rồi. các bạn có thể xỏ hai bên này nó ngược nhau cũng được mà trùng nhau cũng được nha ở đây mình sẽ xỏ cho hai bên trùng luôn trùng nghĩa là mình sẽ xỏ cho hai cái mặt hai cái dư này nè nó vào cùng một hướng hoặc là dư ngược hướng vẫn được nha các bạn đây, xỏ qua gấp dây lại gấp ha đều lại rồi kéo ra gấp lên gấp vừa qua thôi vừa qua đây dư một khoảng nhỏ miếng da ha phần thông thừa chỉ dư một khoảng nhỏ ngay chỗ miếng da thôi thì mình đã bên kia mình đã quấn như vậy rồi thì bên đây mình quấn y như vậy luôn để cho hai bên nó đều rồi cầm lại kéo ra vô hai vòng rồi kéo lên quấn xu hướng quấn lên ha bạn quấn đẩy lên đẩy cho miếng thông sát lên đó. đang giữ như thế này là không không vào tù không vào bung nha các bạn rồi lại qua các bạn ơi xiết lại còn dư tiếp theo cắt bỏ đi đây các bạn không cọp xong các bạn nhìn thấy khoảng dư này các bạn rất là đều ha đây dương vô cùng đều luôn không sử dụng bất kỳ dụng cụ nào hết Đó, ờ, chắn ha không hiện tượng tụt không rồi chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tới chúc bạn thành công nha